Hey ok ok, để mà biết bay đâu đây đâu đây Mình tin tay trong tay trong này Tụi mình nói sai sao sai đông tay Hey ok ok, để mà biết bay đâu đây đâu đây Mình tin tay trong tay trong này Tụi mình nói sai sao sai đông tay Banging on my head, she be timing like a pan Driving Demi and my chest Baby I cut out all your rants I'm freaking on my chest up, bring out the sofa Supernova, no sofa Give me the whole lot, give me a đôi ba câu Super booty like my doja Shaking the whole bar, taking me dollar Taking me out, it's all Yeah, we party on and long and we are doing